À, số lượng à, nhà trường có một cái cơ sở vật chất à, ký túc xá rất là hiện đại và mới. À, học sinh à, quốc tế ở ừ, học sinh quốc tế à, khi đến trường ấy thì được ở trong ký túc xá rất là mới, có thể được đánh giá đến 4 sao không, đấy đấy là một số cái điểm. Và ngoài ra thì vì trường nằm ở trung tâm thành phố Đào Viên nên là cái việc mà các bạn học sinh sinh viên Việt Nam cũng như quốc tế sau khi đi à, học tại trường thì cái cái, cái cơ hội việc làm làm thêm cũng như cái cơ hội à, việc kiếm kiếm việc sau khi tốt nghiệp cũng rất là cao. Đấy là một số cái uh, đặc điểm về trường thì à, mình các Lâm mình cũng muốn giới thiệu qua một chút. Thì sau đây thì Ờ, mình sẽ nói rõ hơn một chút về bốn cái chuyên ngành đào tạo bốn chuyên ngành đào tạo của trường ờ, bốn à, cái chuyên ngành đào tạo vừa học vừa làm của trường mà khi trường đăng ký với cả Bộ Giáo dục Đài Loan vào năm học 2021 2022 thì đó có bốn chuyên ngành đó là quản lý khách sạn nhà hàng, quản lý du lịch, quản trị kinh doanh, marketing và um, logistics. Thì à, tháng 9 năm 2021 thì trường đã tuyển sinh xong một lớp đó là lớp quản trị ờ, nhà hàng khách sạn à, cái lớp này thì các bạn ờ, đã đưa các bạn là 40 bạn sinh viên Việt Nam sang nhập học tại trường đại học Vạn Năng và sắp tới đây thì uh, kỳ mùa xuân tháng 2 2022 trường sẽ tiếp tục uh, tuyển sinh và đang tuyển sinh rồi đang tuyển sinh ba lớp vừa học vừa làm đó là về quản trị du lịch quản trị nhà hàng à, quản trị uh, quản trị kinh doanh và chuyên ngành thứ ba là marketing và logistics um, hiện tại thì uh, trường đã trải qua ba đã ừ, qua ba bạn đa đợt ờ, phỏng vấn với học sinh sinh viên Việt Nam mình thì sắp tới đây chỉ còn hai đợt phỏng vấn nữa thôi đó là vào ngày 29 tháng 12 và ngày và một đợt cuối cùng đó là vào ngày 6 tháng 1 à, ngày 5 tháng 1 và đến 6 hoặc là 6 tháng 1 để chốt để chốt cái danh sách nộp Bộ Giáo dục thì hiện tại cái số lượng sinh viên à, đăng ký báo danh vào ba cái chuyên lớp ừ, vừa học vừa làm của trường Vạn nam cũng rất là đông rồi khá là đông trong đó cũng có trường ở ờ, các khoa như là quản trị kinh doanh thì hiện tại là đang làm uh, có thể nói là đang đủ học sinh rồi thì đấy đấy để là về cái ờ, tình uh, về cái tình trạng tuyển sinh hiện nay là là của trường bản năng hiện tại đang khá là khá là ổn định thì uh, để tại vì mỗi lớp tuyển sinh của lớp vừa học vừa làm bạn năng thì uh, mỗi lớp thì sẽ tối đa là 40 bạn học sinh thôi thế là cái cái sắp thì cái việc ừ, ba lớp mà mở ra thì sẽ là sắp tới là nhà ừ, Việt Nam sẽ đón nhận là 120 sinh viên Việt Nam sang nhập học tại trường thì để cho mọi người uh, nắm được ừ, rõ hơn về cái chương trình học về uh, học bổng cũng như là về cái cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp uh, tại trường là gì thì hôm nay các các lâm sẽ nói qua một lần nữa nói giới thiệu lại một lần nữa thật là chi tiết uh, về ba chương trình thôi và ba lớp đó là lớp um, quản trị du lịch quản trị uh, quản trị um, quản trị kinh doanh và cuối cùng là marketing marketing và logistics mọi người trên màn hình mọi người có thể nhìn thấy ạ mọi người chính có thể nhìn thấy đó là về thông tin chi tiết và các ngành học về ba cái lớp ba lớp tuyển sinh sắp tới của kỳ mùa xuân tháng 2 2022 à, thì uh, chương trình học uh, có nghĩa là khi mình học cái cái ba cái lớp này thì mình sẽ là được học về những nội dung gì nội dung gì và yêu cầu của mỗi lớp như thế nào để đạt được để chúng mình có thể tốt nghiệp và cái chương trình mà hệ mang à, là vừa học vừa làm của trường thì tức là mình sẽ học và vừa học và vừa làm như thế nào thì à, thì mình sẽ đi lần lượt từng nội dung một nhé về chương trình à, về chương trình đào tạo của ba ba lớp quản lý du lịch marketing logistics quản trị kinh doanh thì như sau mình khi mình học về quản lý du lịch thì ờ, mình sẽ học ừ, nội dung chủ yếu mình sẽ học về cái ờ, giống như là thì nói đến du lịch là mình sẽ học về du lịch và sau này mình sẽ học về làm hướng dẫn viên du lịch này quản ờ, là mình làm lữ hành quản trị tour um, quản trị tour hoặc ra mình có thể có cái kỹ năng hoặc là cái nghiệp vụ mình phục vụ trong sân gốt sân gốt hoặc là làm có thể làm tiếp viên hàng không nữa thì tất cả những cái việc du lịch vận chuyển uh, vận chuyển thì mình đều có những cái sự liên quan đến nhau thế nên là khi mình học về quản trị lý du lịch mình sẽ không chỉ có học đơn thuần là chỉ có mọi người sẽ nghĩ là chỉ học là, là ừ. mình sang đây chỉ mình làm điều hành tour hoặc là làm hướng dẫn viên du lịch thôi nhưng không phải mình có học được rất nhiều kỹ năng và có cái cơ chính vì từ cái điều học những cái kỹ năng đó thì sau này cái cơ hội việc làm của mình sau khi ra trường cũng sẽ là nhiều hơn sẽ là lớn hơn à, còn à, nội dung chương trình học của marketing và logistics thì là gì ạ thì đó thì mình sẽ như đúng như cái tên gọi là là marketing thì mình sẽ được học về cách làm sao để mình giới thiệu quảng bá một sản phẩm một thương hiệu hoặc là hoặc là cụ thể hơn rồi hoặc là đơn, đơn giản hơn là mình có thể định hình được cá nhân có nghĩa là ừ, bản thân mình sẽ làm cách nào để có mình có thể tự uh, tự giới thiệu về bản thân mình này hoặc là mình định hướng cho cả giới thiệu định hướng cho bản thân mình sau này sẽ làm cái gì này hoặc là mình quảng cáo bán hàng như thế nào hoặc là ừ, bây giờ có các những cái môn học rất là rất là hiện đại hoặc là rất là thời thượng à, và thực tế trong thời đại hiện nay có thể là các bạn học cách livestream bán hàng online trên, trên các nền tảng thì cái đấy là mình sẽ sẽ được học tại trong cái lớp marketing và logistics này uh, ngoài ra thì uh, logistics là quản lý lưu thông thì uh, quản lý lưu thông thì vừa khi vừa giới thiệu ấy thì bạn trường đại học vạn năng thì họ có là trường đào tạo về hàng không nên là cái logistics này thì là nó sẽ mình sẽ học chuyên sâu về cách vận chuyển lưu thông hàng hóa trong lĩnh vực hàng không nghĩa là mình sẽ áp dụng ngay vào cái lĩnh vực một cái lĩnh vực cụ thể thì chỉ khi mình áp dụng một cái lĩnh vực cụ thể thì cái việc mà mình à, mình ờ, khi cái cái chương trình khi mình à, tốt nghiệp đấy thì cơ hội nghề nghiệp của mình rất là rõ ràng vì là mình đã biết mình sẽ làm sau này mình sẽ làm về vấn đề về công việc gì đó là về chương trình học marketing và logistics à, còn cái lớp cuối cùng của lớp vừa học vừa làm à, vạn năng kỳ mùa xuân ừ, tháng 2 2022 thì đó là lớp quản trị kinh doanh thì uh, như mình vừa giới thiệu thì uh, lớp hệ này đang báo danh là là số lượng đông nhất rồi thì đây đang số lượng các bạn báo danh và cái quản trị kinh doanh là gần như là đầy đủ là đủ hết chỉ tiêu như chỉ tiêu um, có thể vì các bạn nghĩ là việc quản trị kinh doanh là có thể à, mình áp dụng được nhiều ở lĩnh vực thì cũng có thể là như thế hoặc là có thể các bạn nghĩ sẽ học dễ hơn thì nhưng mà mình như bản thân anh nhưng mà các lâm nghĩ thì mỗi cái chuyên ngành mỗi một lĩnh vực nó đều có một cái điểm hay và điểm mạnh riêng thì chỉ cả khi bản bản thân thì các bạn đã yêu thích học cái gì thì các bạn mới có thể theo đuổi nó trong suốt cả 4 năm học và sau này cả cái ừ, nghề nghiệp của mình sau này nữa thì à, về quản trị kinh doanh thì nội dung học của chương trình này thì cũng rất là uh, cũng rất là phổ biến khi mọi người tại vì đối với sinh viên quốc tế khi sang học hay là sinh viên Việt Nam là là riêng vậy khi sang học mà đi du học thì gần như là đại gần như số lượng lớn là các bạn sẽ chọn môn quản trị kinh doanh vì cái môn quản trị kinh doanh này thì cái cái uh, kiến thức của nó ấy, nó khá là là chung và các bạn để có thể vận dụng hoặc là áp dụng cái lĩnh cái kiến thức này vào rất nhiều lĩnh vực và ngành nghề thì uh, như mà như cái tên gọi quản trị kinh doanh thì uh, trường cũng dạy cho chúng mình cái quản lý điều hành vận hành một lĩnh một doanh nghiệp nhưng mà uh, trường sẽ thu gọn lại cái lĩnh vực ừ, quản trị kinh doanh này trong lĩnh vực là nhà hàng, cửa hàng hoặc doanh nghiệp doanh nghiệp ăn uống. Có nghĩa là các kiến thức mình làm quản trị kinh doanh mình sẽ được áp dụng trong cái lĩnh vực nhỏ hơn đó là về lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng, khách sạn, doanh nghiệp ăn uống thôi. Đấy là cái trường là trường bạn đang muốn thu hẹp lại để các bạn nắm để có cái kiến thức nó rõ ràng nó cụ thể hơn và áp dụng ngay được vào thực tế chứ không phải là một mạng chỉ là học quản trị kinh doanh môn như là một môn um, kiến thức thông thường hay kiến thức uh, phổ quát nữa thì đấy đó là nội dung đào tạo của uh, chương trình ba chương trình ba ba lớp vừa học vừa làm sắp tới thì uh, vì uh, đây là chương trình là vừa học vừa làm thì là hệ đại học chính quy tức là chúng mình vẫn phải học 4 năm đại học 4 năm đại học và mình bắt buộc mà phải đảm bảo được đủ số lượng tín chỉ thì mình mới có thể tốt nghiệp được mình mới có thể tốt nghiệp được thì uh, như chưa à, uh, thì đối với nghiệp thì các hệ vừa học vừa làm của trường vạn năng thì nó lại có một cái điểm khá là khác so với các hệ vừa học vừa làm của các trường khác à, đây mình ừ, thì các trường khác thì mang học vừa học vừa làm ấy thì ngoài năm nhất và các bạn học toàn bộ tại trường thì các năm từ năm thứ hai đến năm thứ tư thì việc học và việc đi thực tập tại các doanh nghiệp nó sẽ là là, là đang xen nhau có nghĩa là có thể là một tuần các bạn học 1 đến 2 ngày tại trường còn lại thời gian 32 à, đến 3 à, đến 3 à, ngày thì các bạn sẽ đi thực tập tại uh, doanh nghiệp đấy thì trường thì lại uh, trường vạn năng thì nó lại ưu tiên về việc học nhiều hơn nghĩa là các bạn sẽ học toàn bộ tại trường từ năm nhất đến năm thứ ba và để dành hết toàn bộ phần thực tập vào năm thứ tư năm thứ tư đấy là cái điểm khác biệt của trường thế nên là việc um, trường khi um, mang mang danh nghĩa lớp là lớp vừa học vừa làm thế nhưng cái việc học của các bạn so với um, việc học hệ đại học thông thường ấy thì thường là không có sự à, không có sự khác nhau lắm không có sự khác nhau lắm hệ thông ừ. thường thì các bạn ấy có một một kỳ đi thực tập vào năm thứ tư còn hệ vừa học vừa làm ừ. thì năm cả cả năm tư thế là cái việc mà kiến thức các bạn học được tại vẫn vâng, ừ. học được tại trường trong bốn à, trong bốn năm thì mình nghĩ là rất là học được rất là nhiều học rất là nhiều ừ. nên là các bạn có thể yên tâm về việc là mình sợ là mình sang đấy mình học không mình không học được cái gì mà mình đi làm quá nhiều thì mình không có được kiến thức gì thì đó là cái cái cái thiết kế thiết kế cái chương trình đào tạo ừ. của trường Vạn Năng nó cũng có điểm ưu điểm là như vậy À, thì còn thì, thì mình cũng nói qua chỉ nói qua một chút thôi nói qua một chút là về 3 năm đầu tiên làm chúng mình học tại trường mà thì chúng mình sẽ học những cái gì uh, tại ờ, từng của từng khoa của từng khoa nhé đầu tiên là quản lý du lịch quản lý du lịch thì năm năm thứ nhất các bạn sẽ tập trung về học tiếng Trung học tiếng Trung thì uh, ờ, đầu vào của ngành lớp quản vừa học vừa làm các bạn không yêu phải yêu cầu là các bạn phải có chứng chỉ tiếng Trung TOEFL hoặc là chỉ yêu cầu tốt TOEFL một một thôi thế nên là việc um, uh, tiếng Trung đầu vào các bạn ấy cũng có thể có những bạn là mới học qua tiếng Trung học qua hoặc là mới học khoảng hai bạn đến hai ba tháng tiếng Trung đấy thì có nghĩa là tiếng Trung của chúng mình cũng gần như là là mới ở phần là ờ, sơ cấp đó thế là nên là năm nhất thì trường sẽ tập trung để các bạn học tiếng Trung để các bạn nâng cao khả năng tiếng Trung của mình có học tiếng Trung tiếng Trung của bạn thật tốt rồi thì mình mới có thể theo học được các môn các môn chuyên ngành hoặc là học tốt thì mình có thể mình có thể có cơ hội khi khi làm thêm ấy làm thêm các bạn có thể làm thêm có việc lương cao hơn hoặc là khi làm việc công việc của mình có có dễ dàng hơn đấy thì là cái cái ưu điểm à, cái ưu điểm của của việc là mình sẽ phải học tiếng Trung hết cả năm đầu tiên có thể các bạn xem rằng này sẽ có hơi chán một chút vì chỉ học tiếng Trung thôi uh, học tiếng Trung thôi mà không có học một môn chuyên ngành thì không phải đâu ạ thì uh, trong năm nhất thì chúng mình cũng có thể học ừ, có những cái môn như là môn đại cương nữa ừ. có một số môn đại cương nhưng mà số lượng sẽ ít thôi để cho các bạn ờ, đỡ bị áp lực ừ. về cái việc làm tiếng mình chưa tốt mà mình đã phải học học về chuyên ngành thì nó nó khó khăn thì à, năm nhất thì chúng mình sẽ chỉ tập trung học tiếng Trung này học một số môn đại cương đó, bắt đầu từ năm ừ. thứ hai thì chúng mình sẽ học vẫn tiếp tục vào môn tiếng Trung là tiếng Trung nâng ừ. cao đấy thì tiếng Trung nâng cao vì tiếng Trung thì nó là môn ngoại ngữ mà môn ngoại ngữ không phải là không phải là quá, ờ, quá dễ ừ. thực ra cũng không phải là quá khó thế nhưng mà để một năm thì chúng mình có thể cao trình độ tiếng Trung hoặc là um, sử dụng tiếng Trung một cách thuần thục thì chưa chưa chưa thể chưa thể mình cần phải thêm thời gian nữa nghĩa là mình phải trau dồi thêm thì năm thứ hai chúng mình sẽ vẫn tiếp tục học tiếng Trung nhé ngoài ra vì là du lịch mà du lịch thì tất nhiên là ngoài tiếng Trung ra thì mình vẫn phải có dùng cả tiếng Anh nữa tiếng Anh thế nên là trong ờ, tối năm năm hai chúng mình có những cái tín chỉ về ờ, tín chỉ tiếng Anh nhưng không quá nhiều không quá nhiều không chiếm phần lớn không phải chiếm phần phần nhiều nhưng vẫn phải có học môn tiếng Anh À, và tiếp tục mình sẽ học về những cái môn về chuyên ngành hơn ví dụ mình sẽ học về dẫn đoàn này hướng dẫn viên này hoặc là cách uh, quản lý hệ thống thông tin du lịch, hệ thống thông tin du lịch, điều tra thị trường du lịch và quản lý và kinh doanh du lịch như thế nào. Đó, đây, là về chương trình học của năm thứ hai có một số môn là như vậy. năm thứ ba, năm thứ ba thì thì ờ, chúng mình sẽ được uh, kiến tập ngoài tiếng Trung để bổ túc tiếng Trung cao cấp này thì chúng mình có có cái phần là kiến tập là chúng mình sẽ được uh, đi uh, thực tập những cái cái kiến thức mà mình đã được học từ năm thứ hai năm thứ hai đó đấy là về uh, quản lý du lịch còn năm thứ tư tất nhiên rồi chúng mình sẽ đi thực tập nhé đi thực tập tại các doanh nghiệp mà đã được uh, hợp tác với nhà trường thì các bạn này cũng sẽ được làm ở các công ty du lịch này hoặc là làm việc ở, làm việc ở sân gốt đấy thì có thể làm đấy là những công việc mà thực tập um, lưu ý một chút nhé lưu ý một ừ. chút là năm thứ nhất năm thứ ba là chúng um, là chúng mình uh, ngoài thời gian học thì chúng mình vẫn có thể đi làm thêm được và một tuần chúng mình làm tối đa là 20 tiếng một tuần đấy là có nghĩa là chúng mình vẫn đi làm thêm làm thêm được nhá và kỳ nghỉ kỳ nghỉ ờ, đông hoặc kỳ nghỉ hè thì chúng mình có thể làm thêm thoải mái không hạn chế đấy là về chương trình ờ, thời gian thời khóa biểu 4 năm học của quản lý du lịch sau đây thì dưới đây sẽ là về th- chương trình học của marketing logistics mình không nói về năm thứ tư năm thứ tư chúng mình vẫn đi thực tập nhé thực tập năm thứ nhất năm thứ hai năm thứ ba thì sẽ vẫn các môn tiếng trung vẫn được phân bổ đều năm nhất học sơ cấp năm hai học trung cấp và năm ba học cao cấp đấy các tiếng các môn tiếng trung như thế để nâng cao trình độ tiếng của mình còn uh, còn về năm thứ nhất thì mình có thể học một số môn đại cương một số môn đại cương thì ờ, cái môn đại cương thì cái tính có thể hàm cái việc của chuyên cái ờ, từ chuyên ngành của nó không quá là khó nên là các bạn vẫn có thể theo học được không theo học được thì mình sẽ học về những môn đại thương như giới thiệu về marketing này giới thiệu về logistics có nghĩa là gì này ừ, vì logistics là trong của trường thì áp dụng vào ngành hàng không thì chúng mình cũng có thể học giới thiệu qua một chút về cách lưu thông hàng hóa trong hàng không thì như thế nào nhưng không trông thế nào năm thứ hai thì mình uh, mình năm thứ hai mình vẫn có các học phần về tiếng Anh nhé vẫn học phần về tiếng Anh ngoài ra thì Ờ, vì ma, cái tên chuyên ngành nó có chia thành hai phần là marketing và logistics đây là ngoài những cái môn kiến thức ờ, chuyên ngành chung của hai cái ngành này thì ngoài đó thì mình vẫn có thể ờ, mình vẫn phải học những cái môn lựa chọn tín chỉ lựa chọn để sao cho mình đủ cái số lượng tín chỉ để có thể tốt nghiệp thì khi bạn bạn nào mà có thiên hướng về marketing thì mình sẽ chọn những cái môn uh, môn tự chọn nghiêng về marketing ví dụ như là uh, quản quản lý quan hệ khách hàng này hoặc là về quản lý marketing trong ngành dịch vụ này ừ. hoặc là marketing nội dung quảng cáo Facebook đó đây có thể mình có thể học những cái ừ. cái môn về marketing hoặc những bạn nào mà thiên hướng về vận hành lưu thông như về vận hành thông thì có thể chọn những cái môn tự chọn học thiên nhiều hơn một chút về logistics ví dụ như là về những môn như là phục vụ hàng không này quản lý vận hành nhà ga này quản lý vận chuyển hàng khách vận chuyển hàng hoặc là bảo hiểm trong vận chuyển đó thì đó là những cái môn mà các bạn có thể lựa chọn thì bạn thích hướng thiên hướng về cái lĩnh vực nào thì mình có thể chọn cái môn tự chọn nhiều hơn một chút so với cái đấy thì mình có thể học được nhiều kiến thức hơn đó và năm thứ tư thì chúng mình vẫn đi thực tập năm thực tập nhé à, còn cái lớp uh, tuyển sinh cuối cùng của trường uh, bạn năng kỳ mùa xuân thì đó là lớp quản trị kinh doanh năm nhất năm hai năm ba vẫn có những môn tiếng trung nhé trên tiếng trung giống như giống như hai lớp vừa rồi thôi thì uh, năm nhất thì mình sẽ học một số đơn đại cương về giới thiệu về quản trị kinh doanh này thì ờ, một uh, quản trị kinh doanh này mình áp dụng trong lĩnh vực là quản lý dịch vụ nhà hàng ăn uống thế nên là um, trong cái môn đại cương ấy mình sẽ học một số môn liên quan đến cái cái lĩnh vực này lĩnh vực này năm thứ hai thì mình bắt đầu học một số môn chuyên ngành hơn chi tiết hơn ví dụ như là quản lý nguồn nhân lực này quản lý nguồn thu này công việc này đấy quản lý ờ, marketing này đấy là quản lý vận hành còn năm thứ năm thứ ba thì mình sẽ học một số các môn khó hơn một chút chi tiết hơn một chút ví dụ như là mình sẽ học ừ, thực tiễn là mình thực tế là mình sẽ học một quản lý một doanh nghiệp như thế nào đấy thì mình sẽ áp dụng những cái kiến thức mà mình môn đại, môn đại cương từ năm nhất và năm hai mình áp dụng và học thêm chuyên sâu vào năm thứ ba và năm thứ tư đúng là tất nhiên rồi mình sẽ đi thực tập đi thực tập đó là cái um, chương trình học 4 năm học của ba lớp uh, bạn vừa học bạn năng thì uh, sau khi tốt nghiệp thì chúng mình sẽ làm gì ạ nghĩa là cái uh, định hướng nghề nghiệp của mình ấy, sau khi tốt nghiệp thì uh, về quản lý du lịch thì uh, mình không chỉ có hạn chế ở việc là mình làm hướng dẫn viên du lịch mình điều hành tour mà mình còn có thể làm Ờ, mình có thể làm về việc tổ chức thuyết trình lập kế hoạch tiếp đón trong hội nghị ngay trước cả các lĩnh vực ở các cái hoạt động gì liên quan đến việc uh, tụ hội họp này dạ, ừ, dịch vụ giải trí này thì mình đều có thể um, có thể, thể thể làm một có thể biến thành cái cái công việc tương lai của mình sau này đó thế ra mình có thể mình sẽ nói qua lại một chút nhá về là các định hướng nghề nghiệp của mình sau khi mình tốt nghiệp quản lý du lịch này hướng dẫn viên du lịch điều hành tour phục vụ hành khách liên thông hàng hóa trong ngành hàng không hoặc mình có thể làm tiếp viên hàng không chẳng hạn à, tổ chức thuyết trình lập kế hoạch tiếp đón trong hội nghị à, chuyên viên quản lý điều hành nhà nghỉ homestay tất nhiên là du lịch mình phải nghỉ chứ mình phải nghỉ ở khách sạn hoặc homestay thì cái đấy mình có thể học được à, có thể mình áp dụng sau công việc sau này của mình từ tiếp theo đó là mình có thể làm chuyên viên quản lý điều hành các câu lạc bộ các phòng tập giải trí đó đây là những cái cái định hướng nghề nghiệp sau khi mình tốt nghiệp để không chỉ hạn chứ không chỉ giới hạn ở cái việc là mình sau này phải làm hướng dẫn viên du lịch và điều hành tour đâu nhé rất nhiều công việc có thể sau này các mình có thể làm được còn về marketing và logistics sao ạ mình sau này như đúng như là marketing này mình sẽ làm chuyên viên bán hàng chuyên viên phân tích thị trường này chuyên viên hoạch định doanh nghiệp chuyên viên phục vụ cửa hàng ừ. hoặc chuyên viên kinh doanh cả chuỗi cửa hàng hoặc đấy là về cái lĩnh vực của marketing còn về logistics dạ, về đứng đúng trong về vận hành lưu thông hàng hóa trong uh, hàng không thì rất nhiều cái bộ phận ừ, ở hoặc là các bộ phận ở trong cái việc vận chuyển lưu thông hàng hóa trong hàng không mình có thể ứng mình có thể ứng tuyển vào có thể sử dụng là mình có thể làm cái công việc sau này của mình tại như ví dụ như là mình là một chuyên viên trong quản lý lưu thông hàng hóa hàng không khách hàng hàng không hoặc là mình có thể làm chuyên viên khai báo hải quan cũng được đấy để ra định hướng nghề nghiệp của marketing và logistics rất là rõ ràng ạ rất là rõ ràng còn về quản trị kinh doanh thì sao ạ quản trị kinh doanh thì mọi người hay nói đùa là học quản trị kinh doanh là sau này mình sẽ làm học để sau này làm à, ông chủ để làm giám đốc làm quản lý thì đúng vậy thì cũng có thể là như vậy thế nhưng mà đấy là có những bạn thì họ có ước mơ sau này tự làm chủ một tự làm chủ một à, cái cửa hàng hoặc là cái doanh nghiệp nhỏ của mình thế nhưng mà có từ trong cái cả một doanh nghiệp và cửa hàng thì họ rất nhiều cái bộ phận nhỏ thì mình cũng có thể ứng dụng áp dụng các kiến thức mình đã học trong quản trị kinh doanh mình họ mình mình họ mình bắt đầu từ những bộ phận nhỏ trước đã bộ phận nhỏ lẻ trước khi mình có thể bắt đầu được cái sự nghiệp hoặc là một cái doanh nghiệp riêng của mình đấy thì thì cái cái công việc sau này mình có thể thể học mình có thể làm ấy sau khi học cái ngành quản trị kinh doanh này thì mình có thể làm nhân viên hành chính nhưng viên hành chính thôi cũng được cũng từ các bộ phận nhỏ lẻ thôi sau này thì mình có thể là mình học được ừ, học được thêm nhiều kinh nghiệm trong từng bộ phận sau đó mình sẽ áp mình biết được những cái điểm mạnh điểm yếu gì ở trong từng bộ phận đó mình học hỏi mình rút đúc kết mình mình đúc kết được kinh nghiệm sau đó mình quản lý được cả cái cái ờ, doanh nghiệp hoặc là mình chỉ cần đơn giản là một cái ừ, một cái cửa hàng nhỏ hay là một đội nhóm nhỏ trước khi bắt đầu mình quản lý cả một cái doanh nghiệp hoặc là một đội nhóm lớn đó thì những ờ, những công việc mà mình có thể ờ, ứng tuyển hoặc là mình có thể làm ờ, bắt đầu sau khi mình có thể ứng tuyển sau khi mình tốt nghiệp này Đây là nhân viên hành chính chuyên viên nhân sự quan hệ công chúng chuyên viên quản lý này có chuyên viên đào tạo chuyên viên phục vụ hoặc là chuyên viên là marketing thương mại điện tử hoặc là marketing online hoặc quản lý dự quản lý dự án thì đó là những cái định hướng nghề nghiệp của mình sau khi tốt nghiệp tại uh, à, ờ, quản trị kinh doanh đó thì mình thì uh, qua đây vừa mình vừa mới giới thiệu về nội dung chương trình học này 4 năm của trường uh, cái uh, phần uh, phân bổ thời gian học và thực tập như thế nào và định hướng nghề nghiệp của ba chuyên ngành vừa học vừa làm bạn năng quản lý du lịch marketing logistics và quản trị kinh doanh thì chương trình uh, học bổng của trường thì sao ạ thì uh, trường có một cái ưu đãi học bổng dành cho các bạn học sinh sinh viên vừa mới sang ừ, ừ, là rất là ưu đãi đó là riêng năm đầu tiên là chúng mình sẽ được miễn hoàn toàn học phí mình sẽ chỉ đóng một số ờ, mình chỉ đóng tiền ờ, ký túc xá này bảo hiểm và phí sử dụng internet thì rơi chỉ khoảng tầm là 10 đến 12 triệu một kỳ thôi 12 triệu một kỳ thì đó là cái để cho các bạn ờ, vừa mới sang thì các bạn chưa có tiếng chưa tốt chưa có thể có nhiều cơ hội để đi dự mở tìm mới sang mà cần phải có thích nghi được với môi trường mới thì để cho các bạn đỡ áp lực về kinh tế thì trường có một cái mức ưu đãi học bổng như vậy để bắt đầu bắt đầu từ năm thứ hai trở đi thì vẫn có những loại học bổng ngoài cái việc đóng tiền học phí hàng kỳ thì các bạn vẫn có thể nhận được những học bổng ví dụ những để khi các bạn học học có thành tích tốt này học chuyên tập chuyên cần thì các bạn vẫn có nhận được những học bổng hỏng hỏng hàng kỳ nữa sẽ áp dụng à, sẽ là dựa vào kết quả của kỳ trước để chúng mình được uh, ứng vào cạn ờ, cái cái học bổng của kỳ sau thì mình cũng lưu ý một chút là uh, cái chương trình hẹn học vừa học vừa làm ấy thì tất nhiên là mình sẽ có việc uh, mình đi học ngoài vì đi học ra mình có đi thực tập thì cái việc đấy là cũng chỉ là hỗ trợ một phần hoặc giảm bớt một phần cái áp lực kinh tế để chúng mình để chúng mình có thể yên tâm học tập tại uh, Đài Loan thôi chứ nó cũng không phải nó không không không phải hoàn toàn như là không giống như là bạn các bạn đừng nghĩ là giống như là đi xuất khẩu lao động xuất khẩu lao động như thì đừng có nghĩ là học 4 năm học vừa học vừa làm là có thể kiếm được số tiền uh, ờ, 200 triệu giống như là đi uh, xuất khẩu lao động được thì đó là không thì mình vì vì đây là, là mình đi học mà mình đi học thật và khi tốt nghiệp là 4 năm tốt nghiệp và mình có bằng cấp bằng cấp uh, đại học uh, ờ, đại học chính quy thế nên là cái việc ừ, các bạn ờ, đừng có bạn đừng có suy nghĩ là khi sang học thì mình có thể kiếm được nhiều tiền thì nó là không như phải đâu nếu nhân thì mình cần phải có ờ, mình phải mình phải um, quán triệt cái tinh thần là như vậy Dạ, là mình là đi học chứ không phải đi xuất khẩu lao động. nên là cái việc mình kiếm nhiều tiền là không có. Đấy, việc cái việc của mình, cái việc mà bạn các bạn, cái việc các bạn mà uh, tập trung học, uh, các bạn uh, thật sự là mình ừ, chuyên tâm thì cái việc mà các bạn cơ hội cái cơ hội việc làm của các bạn sau này là rất lớn và tất nhiên là không có ừ, tất nhiên là khi các bạn bỏ ra công sức gì thì cái việc mình về nhận được lại thì rất là thì là rất là xứng đáng nên là rất là hy vọng là các bạn khi đã lựa chọn cái chuyên chương trình à, học vừa học vừa làm của trường vạn năng ừ, và và một trong các ba cái lớp đấy thì chúng mình phải cố gắng học phải cố gắng học và thật sự là chuyên cần và chuyên cần thì thì thì thì mình hãy theo thì đó sau này mình không phải là mình ờ, nó không phải là nó là một thời gian theo học cả 4 năm nữa mà nó cũng thể sau này các bạn ờ, nó cũng vận là bằng, bằng cái công việc sau này của mình nữa thì đó cái cái điều mà có thể các lâm muốn gửi gắm đến các bạn đó thì uh, sau, ừ, vừa rồi là mình chỉ giới thiệu qua một phần chút thôi vì các bạn khi được uh, tư vấn vào để lựa chọn thì đã được tư vấn khá là rất là kỹ rồi rất là kỹ rồi thì mình cũng chỉ nói qua một lần nữa một chút thôi ừ, để để các bạn nắm cho một chút mà nắm rõ hơn một chút về cái chương trình học của mình và sắp tới thì hiện tại thì ờ, chúng mình chỉ còn có hai đợt phỏng vấn nữa phải ra những bạn mà chưa đăng ký và những bạn đã đăng ký phỏng vấn trước rồi thì, thì đã được thông báo là vào danh sách trúng tuyển thì có những bạn à, chưa được à, chưa được phỏng vấn này hoặc mới đăng ký thì chúng ta còn <laughs> hai hai đợt phỏng vấn nữa thôi đó là vào ngày 29 tháng 12 vào ngày mùng 6 tháng 1 6 tháng 1 và ngày mùng 7 tháng 1 thì trường sẽ chốt danh sách và gửi lên à, Bộ Giáo dục Đài Loan và từ đó thì chúng mình còn chỉ cần việc đợi công văn và đi nộp visa nộp visa thì việc nộp visa thì đối với những các bạn mà mà có học bạ điểm trung bình từ 6.0 trở lên thì các bạn sẽ không phải phỏng vấn sẽ không phải phỏng vấn thì có những chỉ có những cái bạn là mình ờ, điểm dưới 6.0 thì mình sẽ phải tiếp tục phải phỏng vấn với văn phòng đại bắc nữa thì lúc đó thì um, bên mình vẫn cứ... Bằng mấy? Ừ. À, Sơn à, Sơn ơi, Sơn ơi, Sơn có muốn nói gì không em? Sơn ơi rồi để cho sơn cho sơn bấm nhầm thấy rồi, em Ừ, vậy sơn bấm nhầm phải không vậy thì cô vậy cô ừ. thấy bật bật mic lên sơn có dạ. muốn hỏi gì không em à, em không em ừ, thì, thì sơn tắt mic giúp cô nhé rồi đấy nhưng cô nói lại một nữa là việc uh, nộp visa thì đối với những bạn uh, học bổng uh, học học bạn có điểm tổng kết 6.0 trở lên thì chúng mình sẽ không phải phỏng vấn thì bên mình sẽ nộp đi các, các bạn chỉ việc đợi là có visa thôi còn đối với những bạn mà dưới 6.0 thì chúng mình sẽ phải tiếp tục phỏng vấn với hoàn đẹp bắc nhé đối với chúng mình sẽ phải chuẩn bị tốt hơn một chút hy vọng anh ờ, chị thì các bạn khi phỏng vấn các bạn chỉ cần thể hiện được cái cái, ờ, cái khát khao được đi học cái mong muốn thực sự là mình đi học là là có thể là là là cái việc cấp visa không hề khó khăn nhưng các bạn chỉ cần cố gắng thôi nhé đấy thì à, uh, buổi uh, giới thiệu về chương trình học học bổng uh, về chương trình uh, về cơ hội nghề nghiệp của vào học Vừa làm Vạn năng kỳ mùa xuân tháng 2 năm 2022 thì bên mình Cát Lâm đã vừa giới thiệu xong vừa giới thiệu xong và rất mong nhận được uh, các uh, câu hỏi hoặc là những đóng góp của các bạn học sinh hoặc là những bạn đang có dự định là muốn uh, theo học và đăng ký thì các ừ. bạn có thể để lại um, thời nhắn hoặc là comment ở ngay dưới cái buổi livestream này thì bên các thầy các lâm mình sẽ um, trả lời cho từng cho từng bạn và những bạn nào cần có cần muốn hỏi thêm kỹ hơn một chút thì bên mình vẫn sẵn sàng tư vấn nhé. À, ờ, mình xin phép được uh, tạm dừng buổi livestream đây. Thì rất mong hẹn gặp các bạn um, vào một buổi vào thứ năm hàng tuần tại của Tây Cát Lâm. Xin chào mọi người.